tại lúc có ấn tượng cũng không có được tốt lắm tại vì khi mà má biết á là má tưởng đâu á là em quen tay ba có nghĩa là vừa yêu cái người anh họ đó mà lại vừa yêu con của má nữa mà thực sự thì không phải cái người kia chỉ là bạn thôi thì sau đó là mình cũng có cái sự ngăn cách với má khi mà cưới về rồi á là cũng rất là né tránh cũng không có trực tiếp gặp khi mà má là buổi sáng ba với má đi đi đi làm thì tối về là em cũng chui vô phòng luôn là trốn ở trong phòng luôn với lại cũng ngại kêu tiếng ba tiếng má lúc mà mới về á mình cũng rất là ngại cái né luôn tới sau này khoảng 3 à, tháng sau là ra riêng luôn à. em xem trên tivi á em thấy mẹ chồng nàng dâu người ta rất là vui vẻ em nghĩ không biết khi nào em mới có thể được như vậy ừ. em không nghĩ là em với má có ngày hôm nay luôn á khi mà em xem chương trình trước đây á tiêu cực vậy luôn đó hả dạ đúng rồi và đến ngày hôm nay em đã được đến chương trình để mà giải tỏa hết mọi thứ cái tình cảm của em cho má biết tức là khi mình xem chương trình thấy có nhiều mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc vui dạ đúng rồi mình... thương yêu nhau thương như con gái à. ruột em thấy vậy là buồn đúng không dạ em nghĩ là chắc không có chuyện đó với mình đâu <laughs> dạ, ngày hôm nay thì đã khác hoàn toàn dạ. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Chi Sinh năm 1963, năm nay cô 59 tuổi Dạ Nghề nghiệp của cô là bán cơm ở nhà <laughs> dạ xin mời chị ạ à. à, em ờ, xin chào anh Quyền Linh với lại Lê Lộc và khán giả thì em ờ, tên Trần Bạch Huệ năm nay là em 33 tuổi hiện tại là em là một ờ, tư vấn tài chính và cái nghề tay trái đó là dạy vẽ à ở dữ luôn mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi à, dạ đến đến bây giờ là khoảng gần 7 năm rồi ạ à. bảy năm ừ, vậy mình có mấy bé rồi chị à, hiện tại là có hai bé một bé gái với lại một bé trai rồi, 10 điểm luôn ờ. <laughs> Không biết là công việc của chị nhiều như vậy thì chị có dành thời gian nhiều để phụ mẹ bán cơm hay là Thực ra mẹ nó bán cơm á là bán cơm cho gia đình thôi, có nghĩa là nội trợ thôi á Ủa? Bán cơm trong nhà À là nội trợ hả Nội trợ á Trời ơi, nãy giờ con có người ừ, kinh doanh vậy Giờ nói bán, nói bán cơm cho nó Cho nó sang Cho nó sang chứ vậy Coi như chủ là... doanh nghiệp bán cơm trong gia đình Dạ. cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu thì mẹ chồng ấn tượng gì với nàng dâu lần đầu tiên á cô gặp á là nó ốm lắm dạ. lên ăn bún riêu nhà thì nó ngay hai mẹ con bán bún riêu dạ xong rồi à, bé huệ này lên ăn dạ. ăn riết rồi cái cũng lên ăn hoài rồi mới quen quen rồi mới nói má cưới bé huệ cho con trời ơi con nghĩ sao vậy thành phố không có gái sao con lấy như huệ tới dưới kiên giang dữ vậy để cho má đi về dưới chắc má chết quá trời <laughs> ơi à tới ở kiên giang rồi đó dạ. dạ dạ sao ở dưới kiên giang không có bún riêu hả chị hả <laughs> thực ra là lên đây chơi là cũng vô tình đó là quen cái người anh họ của ông chồng thì mới dắt qua nó là ở bên thanh đa là có cái quán bún riêu của thằng anh họ ngon lắm là qua ăn thôi đó chứ rồi rồi bắt đầu mới quen từ từ thì cái ấn tượng mà gặp má thì cũng như một cái người chủ một cái cái chỗ bán vậy thôi chứ cũng không có ấn tượng gì ừ, nhiều hết bữa thiếu gì không dạ không không có thiếu hả có thiếu là còn căng nữa nha coi như có ăn bình thường thôi dạ. ăn mấy lần thì bắt đầu quen con trai của bà chủ bán quán bún riêu chắc dạ khoảng một tuần Ôi, quen vậy ta làm ngày nào cũng ăn liên tục tuần luôn hả chị thì cũng ăn hai ba ngày liên tục cái thói quen này cũng vậy á ăn ngán rồi thôi à may mà ăn tuần chỉ qua ăn cũng mới hai bữa thôi ngán luôn chắc không quen được con của mẹ <laughs> thì mình nói con trai vậy rồi con trai nói sao cô nó nói về dạ con thương hoại rồi má cưới hoại cho con đi đó thì thôi giờ con nó thương thì à, cũng phải cưới vợ cho nó chứ giờ không cưới cái nó bỏ muốn à, yêu nó đi nữa <laughs> thôi phải cưới à, vợ cho nó cưới vợ xong cái nó nghỉ bán uống rượu luôn trời đất ơi lúc đầu sợ không lấy vợ cho nó sợ nghĩ ba không riêu dạ lấy vợ xong cái nó không bán muốn riêu luôn không cho ba không bán riêu không luôn bán muốn riêu luôn về không có quán bún riêu thì về làm dâu làm sao nè à, lúc mà em ờ, về được khoảng 3 ờ, tháng thật sự á nói kể ngay từ lúc đầu ha dạ. là lúc có ấn tượng cũng không có được tốt lắm tại vì khi mà má biết á là má tưởng đâu á là em quen tay ba có nghĩa là vừa yêu cái người anh họ đó mà lại vừa yêu con của má nữa mà thực sự thì không phải cái người kia chỉ là bạn thôi thì sau đó là mình cũng có cái sự ngăn cách với má khi mà cưới về rồi á là cũng rất là né tránh cũng không có trực tiếp gặp khi mà má là buổi sáng ba với má đi đi đi làm thì tối về là em cũng chui vô phòng luôn là trốn ở trong phòng luôn với lại cũng ngại kêu tiếng ba tiếng má lúc mà mới về á mình cũng rất là ngại cái né luôn tới sau này khoảng 3 à, tháng sau là ra riêng luôn ờ thì em nghĩ là lúc đó là sẽ có những cái khoảng cách giữa hai má con á lúc đó sao mẹ chồng sao mẹ chồng nó về nó không gặp không nói chuyện mình là nói ngay tôi thì cô thương con thì mình phải thương con dâu thôi mà có cái nó mà cảm với mình vậy thôi chứ mình cũng đâu có gì với nó đâu nó trong nhà mà nó không có nói chuyện với mình luôn không nói chuyện luôn rồi ừ, mình có mình có nghĩ mình vô phòng mình kêu nó ra nói chuyện không không rồi ăn cơm nước làm sao cô ăn cơm thì ra ăn cơm ví dụ như tới bữa cơm á thì à, ra ăn cơm ai hết kêu? cả nhà phải tự động nó ra mình kêu tự động nó ra rồi nấu cơm ai nấu cô nấu cũng có khi có ra nấu có khi à, bữa nào thì à, cô không nấu thì nó nó ra nấu còn bữa nào cô thích cô làm thì cô làm nấu rồi hai mẹ con có nói chuyện nhau thì cũng nói chuyện bình thường nói trong trỏng vậy hả đâu có mẹ thật ra là né thôi cái lúc trước thì chắc là má cũng không có để ý nhiều chắc là do bản thân em á là cũng hay hay để ý á rồi cái mình mặc cảm mình lại tự suy diễn có thể như vậy thì em không có chắc cái lúc mà ăn cơm á là em có thể mang trước khoảng 6 giờ lại mang xong là em chui vô phòng thì khi ba má về ăn cơm xong rồi là cũng rất là trễ ba má ăn cơm rồi coi tivi tới khoảng 10 giờ tối là là mới vào phòng là cũng rất là ít khi gặp và có những cái lúc mà cũng rất là buồn mình mình cũng ngại mình ở trong phòng ấy chứ không phải là mình né tránh việc nhà gì hết có những cái lúc mà em nghe má nói loáng thoáng là nó ở nhà suốt mà nó lại không có quét lau được cái nhà mà thực sự là lúc đó là em cũng có lau nhưng mà có lẽ là lúc má về thì nó dơ hay cái dấu chân gì đó xong rồi cái mình cũng tự ái từ từ xong rồi cái khoảng 3 tháng sau là em với ông chồng đi ra đi nhưng mà lúc đó em không có nói với chồng em tại sao ừ, má là như vậy hay là anh ơi em phải như vậy không Ờ, cũng không có nói nhiều không có nói luôn đúng là cũng không có chia sẻ nhiều chồng em có nói gì không chồng em cũng không nói gì hết tức là em tự tạo khoảng cách riêng của mình với với má chồng dạ có thể là lúc đó là em ờ, buồn xong rồi em tự suy nghĩ như vậy nhưng mà bây giờ nghĩ lại á, thì khi mà bây giờ rồi á tình cảm hai má con đã nới lỏng ra hơn em chia sẻ nhiều hơn á thì em mới hiểu được chứ còn nếu mà đặt trường hợp lúc đó là em cứ muốn né tránh thôi à em suốt 3 tháng trời như vậy luôn dạ đúng rồi tại vì hồi nãy chị có nói là do lúc đầu ngay từ lúc đầu đã giống như là hai mẹ con đã kém nốt và hiểu không được thấu hiểu nhau rồi bởi vì là do là mẹ chồng có nghĩ là chị là tay ba gì đó đúng, đúng không nên là giống như bị tổn thương á nhưng mà mẹ đâu có nói gì đâu đúng rồi mẹ có nói mẹ không có nói trực tiếp với em thực sự lúc đó là không có nói chuyện nhiều nhưng mà ông chồng nói lại là má nói như vậy má đang nghĩ là em mà đang quen cả hai người vậy thì hai mẹ con mình có nói với nhau về cái vấn đề đó không ờ, không đến bây giờ thì đi chương trình mới nói ra rồi cha chồng có có biết cái điều đó không ba chồng chắc cũng không có để ý đâu ba cũng không có để ý là giữa em với lại má là có khoảng cách đâu ừ. rồi sau đó lý do là cũng vì sự xa cách đó mà em mướn nhà ở riêng dạ đúng rồi thì cũng chưa có gọi là hiểu nhau đâu chắc là khoảng à, em sinh đứa sau á thì lúc đó từ từ nó mới thay đổi mối quan hệ và đến bây giờ là em với má là đã rất là bình thường đã vui vẻ hàng tuần là vợ chồng em tuy là không có ở chung nhưng mà cuối tuần là cũng về nhà để mà ăn cơm chung với ba má trong cái 3 tháng đó đó em có bao giờ mà mua món quà nào tặng má chồng không ờ, dạ không thực sự là em cũng không gặp mặt không nói chuyện thì em cũng không có nghĩ tới món quà nếu bây giờ kể lại thì chị có cảm thấy hơi tiếc về cái khoảng thời gian đó không gần gũi mẹ nhiều hơn hông hay là ờ, mình mình tiếc thì mình nghĩ là tiếc nó cũng không thay đổi được thì hiện tại bây giờ là đã thay đổi rồi đã ừ. bù đắp lại những cái khoảng cách hồi xưa yeah. Dạ. nó sáng có thể là rủ alo má đi cà phê với con là hai má con đi cà phê ngồi vui vẻ thật ra như vậy thì ờ, các nàng dâu mà mới về nhà chồng nó cũng rút kinh nghiệm ngay từ lúc đầu về chúng ta nên tạo cái mối quan hệ gần gũi hơn và có chuyện gì chia sẻ với thẳng đúng ra lúc đó nếu mà em mời má đi uống cà phê em hỏi luôn má ơi má má con nghe má là sao má nghĩ à, má, má nghĩ con vậy rồi con thật ra không có vậy thì đúng ra mẹ chồng nàng dâu sẽ gần gũi hơn như đó em cũng ngại mà má chồng thì cũng không nói luôn đúng không cũng không nói à, nhưng mà cái vụ kia mà má chồng đi nói chơi với con trai thôi chứ đâu cũng đâu phải nói thiệt đúng không mà giờ bé huệ nói tôi nói chứ giờ giờ tôi cũng không nhớ tôi có nói không <laughs> thấy không vậy là do cậu con trai nữa rồi cái khoảng thời gian mà chị có em bé đó rồi có gần gũi có chăm sóc nhau nhiều không chị à, lúc mà mình à, có sinh em bé đầu á thì cũng không có ở chung với má lúc đó là thuê nhà ở bên hóc môn dạ. thì hai vợ chồng buôn bán bên đó thì lâu lâu là má có qua thôi nhưng mà cái giai đoạn đó là cũng cái mâu thuẫn nó càng nhiều hơn cái mâu thuẫn nó càng nhiều hơn cái lúc mà có bầu á là má cũng không hỏi em là bao nhiêu tháng hoặc là con trai hay con gái xong rồi khi mà đến khi gần sinh á thì má cũng ờ, có qua một hai lần rồi đến khi em sinh em bé xong thì đôi lần má có nấu những cái món súp cái món ờ, hầm qua cho em ăn nhưng mà thực sự á, con không biết là lúc đó cái quãng đường xa là má đã nấu nó bị trễ ngày á thì qua nó nó bị ôi thiêu thì em không có ăn được cái lúc đó em lại chạnh lòng thêm em nghĩ là bây giờ má không có thương con dâu thì má cũng phải thương con cháu của mình nếu mà em ăn cái đó vào á thì cháu là uống sữa là sẽ như thế nào lúc đó em khóc và em rất là buồn và cũng khoảng một đến hai lần như vậy á thì lúc đó em lại càng buồn thêm giận thêm thì sau này đến đứa sau á thì nó nó thay đổi hoàn toàn luôn thì em cũng muốn biết là sau này có cái mối quan hệ với má là thay đổi thì do má suy nghĩ như thế nào hoặc là tự bản thân em có đứa sau rồi em mới thương con hơn thì em mới hiểu được cái tấm lòng của người mẹ má nấu sao mà đem qua nó, nó, nó ôi rồi trời tôi cũng biết sao nữa tôi nấu bên đây tôi hầm tôi biết bé huệ nó ăn giò heo rồi tôi biết nó thích ăn tôm thì giờ mẹ có công mẹ nấu đây qua đó mà nhiều khi nắng mẹ đi trưa nắng cứ tôi bán xong đây rồi tôi lại đi qua bên hóc môn là lúc giờ hai chồng nó bên đó đó thì nấu qua cho con ăn rồi nó nói là thôi má nấu ờ, bị hư rồi má đừng đem qua nữa thì mình thấy mình cũng buồn đó thì sau này nó ngay nó nó đẻ thằng sau này á, thì lúc lên bệnh viện sanh á thì ở bệnh viện sanh là về là đem về nhà đây luôn là một tay á, là mẹ chăm sóc cho con với cho cháu đúng một tháng một tuần á thì nó đặt xe nó nó đi về với ờ, quê nói trời con ở đây từ từ đi chứ gì đâu mà mới đầy tháng cái mày lo mày đi rồi má cũng muốn lo cho mày một hai tháng đi chứ mày làm má như cái gì mày mày mày mới có đầy tháng cái mày lo mày <laughs> đặt vé xe đi rồi thì bắt đầu nó ở lại thêm tuần nữa đó chắc có lẽ do cái khoảng cách đó, giữa mẹ chồng nàng dâu không hiểu nhau gì hết yeah. Dạ. cũng không có nói chuyện nhau thành ra cái cái ngại nó vẫn còn đúng không em muốn là tự do gần mẹ chồng không có dám nói điều gì không có dám đối diện đúng không nên là yeah. mình dạ. muốn gọi là đi ra ngoài ở hoặc là đi về quê cho nó nhanh thôi cho nó thoải mái thôi rồi em cầm mấy cái món ăn mà má nấu giò heo qua đó em cầm xong rồi em nghĩ là chắc má đem đồ ôi dạ. chua là cho em ăn đúng không đúng rồi em lúc đó em nghĩ như vậy em nghĩ vậy rồi em đổ đi không thực ra thì em không ăn thôi còn ông chồng em thì ổng tiếc thì những cái cái thịt mà nó chưa có bị á, thì ổng vẫn để lại ông ăn còn mấy cái nước thì có thể bỏ đi em ngồi một em khóc em nghĩ rồi bà chồng vợ chồng như thế nào lúc đó là em nghĩ là má rất là ghét em không có không có thương con dâu mà kể cả có cháu rồi má cũng không có thương cháu nữa thì em nghĩ như vậy em có nói với chồng em không có em có nói với chồng em rồi chồng em nói sao khi mà mình nói như vậy thì em biết là có an ủi em có kêu em là đừng có suy nghĩ như vậy má không có cố ý nhưng mà em vẫn cứ phải nghĩ như vậy em không thể nào thay đổi được tại vì cứ một lần hai lần qua nó đều giống như vậy hết nhiều lần như vậy luôn cũng một đến hai lần và những lần sau thì má không có đem qua nữa sau đó tại sao cô không đem qua nữa thì thằng trai nó dặn nó, nó nói thôi má đừng nấu nữa má nấu ở bển cái má sách qua tới đây nó hư hết rồi không ăn được thành ra không có nấu đem qua nữa ừ. tội nghiệp bà già không thật ra từ ở mình ở ờ, thanh đa hả đúng rồi mà lên tới hóc môn, môn. là xa lắm mà ai chở cô đem lên đi xe mình à chạy mình chạy mình nấu nó nóng xong rồi đậy nó lời sớm quá rồi trưa nắng mà từ thanh đa lên hóc môn là nó xa lắm đó một mình bà già chạy lên đó chạy rồi cũng không có mở rồi nói chuyện xong rồi để đó rồi khi mở ra đúng là nó nó bị ôi là đúng đó thấy không nếu mà mình không biết cái công vất vả đó thì mình nghĩ như thế giờ, giờ lên đây nó nói vậy dạ. tôi mới biết chứ không tôi không không biết nữa không, biết luôn không hả? biết có thằng trai nó nói thôi má đừng có nấu đồ má đem qua nữa đó, rồi, nó chỉ nói vậy thôi nữa đúng ừ. ra là cậu con trai phải là người ở giữa giải quyết chuyện này à nói thôi má đừng nấu má đem qua nữa vậy thôi chứ giờ với huệ lên đây nói tôi mới biết chứ tôi cũng chẳng biết thật ra như nếu mà lúc đó cô biết cô sốc lắm á đúng rồi con thì con lại thấy là nếu như mà anh con trai nói thì anh cũng nói giảm nói tránh thôi con thật sự là con muốn hai mẹ con mình nói chuyện với nhau nhiều hơn ừ. thì nó sẽ không xảy ra tình trạng như như là khoảng cách quá lớn như vậy rồi đến và mãi về sau này hả cô hả chắc cũng gần đây thôi khoảng 3 năm là khi mà có đứa Thứ ờ, sau á đứa dạ. sau thì thay đổi hẳn luôn dạ. trước đó nha tuy là có bầu nhưng mà khi mình qua nhà ba má lâu lâu vẫn qua ăn uống thì mình vẫn ngồi mình rửa chén rất là nặng nhọc rồi có những cái lúc mà nhớ cái ngày hôm đó là dỗ dỗ thì ngồi dưới đất như thế này rất là đông có bạn bè của má có mình có chồng thì lúc đó mình bụng bầu rất là to rồi mà ngồi thì không có gấp được thức ăn thì lúc đó má cũng ngồi kế bên nhưng mà má gấp cho những cái người bạn của má nhưng mà riêng mình vẫn với mình mình gấp nhưng mà không má vẫn không gấp cho đến nỗi mình phải kêu anh chồng gấp giúp mình cái món đó là lúc đó là nhớ cái món chả giò là con rất là thích ăn thì cái lúc đó là mình lại rất là buồn luôn thì nhiều cái chuyện nó chồng chất lên nhau á thì mình suy nghĩ thôi chứ có thể là má không có cố tình và đến cái đứa sau này hoàn toàn khác nha đứa sau là qua ăn cái gì là qua má nấu ăn xong rồi ăn xong rồi đi về chứ không cần phải rửa chén rồi ăn là má tự biết là mình thích ăn cái gì như là lẩu cá thác lát này rồi tôm luộc này là má làm hết luôn thì những cái hành động đó mình rất là là cảm động mà mình rất là thương má rồi từ từ khi mà có đứa sau nữa nha thì mình hiểu cái cảm giác của người mẹ hơn khi mà đẻ ra một đứa con trai thì sau này nó lấy vợ đi nó chỉ lo cho vợ thôi nó không có lo nhiều cho má thì lúc đó em cảm thấy thương má hơn và em đã thay đổi từ từ em mới nói chuyện với má nhiều hơn và đến lúc đó cô cũng mở lòng ra đúng không cô thứ hai thì cô lúc nào cô cũng thoải mái với con cái lắm nói con bây giờ lâu quá má không thấy hai chồng về thôi bây giờ má quyết định tuần lễ hai đứa về ăn cơm với má đó thì giờ bắt đầu tuần nó mới về một lần có khi tuần về hai lần nó ngay giờ thì mẹ con thì không có gì nếu mà bé huệ nó có nghĩ gì má thì nó nghĩ thôi chứ còn thật sự cái tâm của má là không có nghĩ gì hết lúc nào má cũng thương à, trai má là thương con vậy thôi không thật ra từ nãy giờ nha anh nghe ờ, má anh nói đó là thấy má rất là vô tư má không bao giờ nghĩ không xấu con dâu hoặc là không có nghĩ điều gì về con dâu chân á chỉ có điều là con dâu ờ, suy nghĩ sâu quá đó chứ đúng ra lúc đó mà con dâu gặp má chồng nói luôn á thì anh nghĩ chắc nó không đến mức phải xa như vậy đâu dạ. mà không đến mức hiểu lầm như vậy đâu có bao giờ cô giận con dâu điều gì không không không có giận điều gì hết hông giận gì hết nhưng con dâu luôn luôn giận mình á <laughs> dạ lên đây nói mình biết chứ mình <laughs> thôi dễ thương quá nhờ nghe câu chuyện rồi mình mới hiểu được ừ, chú ha Đúng tại rồi. vì nhiều khi người trong cuộc ừ, họ không dám chia sẻ với nhau những cái chuyện tế nhị đó nhưng mà mình hôm nay mình được nghe về câu chuyện của cô thì con thấy là mình mình chỉ cần chia sẻ thôi là mình tự nhiên mình là hiểu nhau nhiều hơn đúng không chị đúng rồi dạ. thì bây giờ là mẹ con là nói chuyện nhiều hơn gặp à. nhau nhiều hơn cái gì cũng có thể chia sẻ được hết cho nên mới có ngày hôm nay lên chương trình đó chứ nếu mà vẫn còn như xưa là không có lên chương trình à. rồi mà cái sự cách biệt này không phải từ mẹ chồng mà lại từ nàng dâu dạ có thể là do em à, suy nghĩ quá ừ. rồi những cái chuyện rất là nhỏ nhặt mà tính em nó không có thể hiện ra không có nói ra không có ừ. chia sẻ ra kể cả với chồng cũng không có chia sẻ nhiều nữa cho nên là cái khoảng cách nó nó xa dần hơn lúc đó cô con dâu luôn luôn nghĩ xấu với mẹ chồng luôn <laughs> đúng rồi à. giờ lên đây á nó đưa má lên đây má mới biết nói ra <laughs> má không mà không phải đâu tại vì nhiều khi cô cũng hiền chị không nói thôi cô cũng không nói luôn đúng rồi chứ con. nếu như là mẹ con nha mẹ con mà thấy người con dâu bị im vậy là lôi ra nói chuyện liền làm mâu thuẫn được giải quyết ngay tại vì do là cô cũng im chị cũng im nên là tất cả mọi thứ đều im lặng chứ nếu mà gặp mẹ con một cái người mà phải giải quyết liền thấy dấu hiệu là phải giải quyết liền sai mày sai đúng à? rồi sao lại im lặng sao lại trốn trong phòng như vậy à. giải quyết liền hiểu vấn đề sai xong ờ. thì thấy tao mày thấy xa vậy dạ đúng không dạ đúng rồi thật ra là cái này á nếu như gặp ờ, mẹ con thì đỡ dạ. mà nếu như gặp ờ, như con có kinh nghiệm rồi nữa dạ. con về làm dâu đó dạ. con sẽ tấn công mẹ chồng luôn đúng con hỏi luôn nếu mẹ chồng không nói chuyện con cũng hỏi luôn đúng rồi dạ. mẹ mẹ giận con gì vậy dạ. mẹ ơi tại sao là vậy thậm chí đem mẹ ơi sao mà mẹ nấu này nó chua quá ôi quá vậy thậm chí mình không còn hỏi được mình gọi điện dạ và chính ra tại vì ờ, em là em giấu luôn hoàn toàn một mình em chịu hết phải cứ nghĩ thôi kệ mình không nói không hỏi gì hết tự mình chịu được càng ngày cái nó nó càng nâng cái mức gọi là xa mẹ chồng nhiều hơn nữa nhưng mà thật ra là mẹ chồng em rất là dễ thương luôn á bởi vì bữa nay mà được ngồi đây á bữa nay anh dâu đưa tôi lên đây xong mẹ nói ra tôi mới biết <laughs> à nhiều khi đây cũng là một cách mà cô dâu muốn nói với cô nè đúng rồi nên đến bây giờ mới nói nó hơi muộn một chút xíu thôi nhưng mà thật ra nó cũng được giải quyết chú ha đúng rồi dạ mà nó hơi lâu quá <laughs> em xem trên tivi á em thấy mẹ chồng nàng dâu người ta rất là vui vẻ em nghĩ không biết khi nào em mới có thể được như vậy em không nghĩ là em với má có ngày hôm nay luôn á khi mà em xem chương trình trước đây á tiêu cực vậy luôn đó hả dạ đúng rồi và đến ngày hôm nay là em đã được đến chương trình để mà giải tỏa hết mọi thứ cái tình cảm của em cho má biết tức là khi mình xem chương trình thấy có nhiều mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc vui dạ đúng rồi mình... thương yêu nhau thương như con gái à. ruột đó, em thấy cái vậy mình buồn đúng không dạ em nghĩ là chắc không có chuyện đó với mình đâu <laughs> dạ, ngày hôm nay thì đã khác hoàn toàn dạ. bây giờ chia sẻ xong thấy nó nhẹ lòng không dạ thấy nhẹ nhàng hơn cô thấy sao cô thì à, bữa nay á, là được ngồi đây với à, à, chính là con đưa má lên đây thì dạ, con á nói cái tấm lòng của con á, là má như vậy nhưng thật sự má không phải là như vậy lúc nào má cũng thương con hết đó ví dụ giờ má thương trai má một má phải thương con hai tại vì con nó đẻ cho má là hai đứa cháu nội quá là dễ thương <laughs> bây giờ nhiều khi nói xong đó rồi cái quên đó không yeah. Dạ. nhớ ừ. nhưng mà thật sự ra cái tâm mình á, lúc nào cũng thương ờ, dâu hết nói á, chồng con á con phải gán con giữ con cho má nha còn phải nói nó vậy nữa đó chứ để nó hiền hiền quá à, nó hư à, <laughs> còn nói đó hỏi ngay mặt nó tôi tôi cần nói dâu vậy nữa yeah ừ. dạ cô có mấy con dâu có một thôi đó vậy không thương sao nhà có hai chị em mà à, chị dạ. nó dâu út rồi à thành ra ít con lắm dạ bây giờ được có ờ, hai ờ, hai vợ chồng nó hai đứa cháu mà cũng được ở gần hai đứa cháu nữa thành à. ra cũng nhớ cũng thương thì cô mong muốn điều gì ngay bây giờ bây giờ thì cô cứ ước làm sao mà hả nó đem hai đứa con lên đây ở gần gũi gì, cô phụ cô chăm sóc cũng được chứ để dưới quê thì tội nghiệp bà ngoại quá nó ngay lần đi về dưới quê chơi á thấy bà thấy thương bò xui lắm xui bà bà trả hai đứa con về chởn đi đó, để cho <laughs> để cho gần hai đứa trên đây với mình à. yeah. Dạ. bà thì bà nói trời tôi nuôi quen rồi cái tôi đưa đi cái tôi cũng buồn bà ơi có hai đứa nó vui vậy đó Ờ, ở bả đây bà có hai đứa nó bà vô còn tôi với đây không có hai đứa nó tôi buồn <laughs> giờ cuộc chiến tranh giành cháu <laughs> thôi giờ chia mỗi mỗi bàn cháu được không chị thì như ngoại nói vậy đó ở má trên này thì có con ờ, con ruột với lại con dâu thì ở dưới thì bà ngoại để có hai đứa cháu để chia sẻ vui vẻ hơn chứ dưới ông bà ngoại là cũng gần 70 rồi mà ở một mình có hai đứa con thôi thì hai đứa ở trên thành phố hết rồi thì bây giờ chỉ còn hai đứa cháu là vui vẻ với ông bà thôi ừ. thực sự á cái vấn đề má nói như vậy á em cũng biết rất là lâu rồi nhưng mà cũng phải suy nghĩ rất là nhiều mới để hai bé nó ở dưới thứ nhất là ông bà để mà ông bà vui nè nó lên đây một tháng là bà ngoại điện lên buồn khóc bệnh thứ hai nó học ở dưới đó nó cũng thoải mái nhà cửa rộng rãi nó chạy tới vậy lui nó chơi nó cũng có cái khoảng tuổi thơ và em cũng đã định rồi nếu như mà cấp 1 xong là nó sẽ rước lên đây hết ở khi mà nhà cửa ví dụ xây dựng xong hết thì sẽ rước lên chứ cũng không hẳn là để ở dưới luôn bây giờ mà ờ, cô ở với ai thì ờ, ở với ờ, hai vợ chồng với lại đứa con gái đứa thằng cháu ngoại gái con có cháu ngoại rồi có cháu ngoại vậy rồi. cũng có đợi, cũng có cháu ngoại gần được rồi rồi hai chồng mình ở vẫn ở hóc môn chứ dạ không bây giờ em đã chuyển về bên bình quế thanh đa à gần đó luôn gần á luôn à vậy cũng chạy qua chạy lại với mẹ chồng dạ, được thì rồi cũng một tuần là về bên ba má ăn cơm một đến hai lần ừ. mỗi ừ. ngày cũng có một thời gian cô bị à, tai nạn đó dạ nằm bốn tháng trời nằm một chỗ luôn á thì nó ngay hai vợ chồng nó đi làm á thì tối tối nó cũng hơi qua nó qua nói ờ má khỏe chưa hay à, à má ăn gì nấu cho má ăn nó ngay thời gian á cô cũng bị tai nạn 4 tháng trời á là hai vợ chồng nó cũng chạy qua chạy lại thường xuyên cũng lắm có con dâu lo đã có dạ thôi bây giờ hai mẹ con hiểu nhau rồi thật ra em là người chủ động đi dạ theo anh là em người chủ động với mẹ chồng đây là bà mẹ chồng rất là dễ thương luôn hiền lành tốt tính luôn á dạ mà sẵn sàng gần như không có giận ai sẵn sàng bỏ qua hết tất cả mọi câu chuyện tại mình suy nghĩ nó hơi nặng nề quá thôi dạ. ha giờ giải tỏa được hết chưa dạ hết rồi giải tỏa hết rồi ha ha bây giờ để xem coi hai đứa cháu ở dưới quê ờ, như thế nào nha nhắn gửi gì cho bà nội nè ừ. <laughs> nhớ cháu nội quá nó <laughs> gọi điện nói chuyện thấy thương lắm mà ai chỉ nó nói đâu mà nó khôn dữ vậy không biết nữa. Ừ. hai cháu nội là gọi là nhớ, cũng nhớ bà nội lắm á dạ ừ. ông nội nhà thì giờ đang làm cái gì à, ông nội chạy xe ôm à còn cô con gái làm gì giáo viên giáo viên thì chồng em xã em đang làm cái gì Ờ, chồng em thì làm bên kỹ thuật lắp đặt mạng camera ừ. Dạ. Giờ là hai vợ chồng không có chăm sóc con gì hết trơn Gần như giao hết cho ông bà ngoại và dạ. quê luôn Dạ, ông bà ngoại Thôi ráng cố gắng bây giờ là cái nhất đó là Con cái sum hợp với cha mẹ nè Rồi đưa lên đây ờ, thường xuyên ở với cha mẹ với lại ông bà nội nữa Dạ Lâu lâu cũng đưa thăm bà ngoại ha Dạ rồi hôm nay thì à, em muốn nói gì với mẹ chồng em không thì à, như là con nói với má là ngày hôm nay á cái cơ hội để mà lên đây chia sẻ để má hiểu con hơn với lại con cũng hiểu má hơn những cái gì mà con giấu từ trước tới giờ là bây giờ con đã nói hết rồi đó và khi mà đến thời điểm này á là hai mẹ con đã hiểu rồi thì cứ ờ, chia sẻ cũng chúc má là luôn luôn sức khỏe với vợ chồng con với lại cháu cháu thì đến một cái thời điểm mà thích hợp là con cũng sẽ đem lên đây để mà xung hợp với lại à, má thì à, thôi giờ trước à, đây có chú linh với lại cô lộc thì con hiểu má hết thì má cũng cảm ơn con thì thôi từ bây giờ ra đi má chúc vợ chồng con hạnh phúc dạ. rồi đừng có nghĩ gì má gì hết trơn trời á má lúc nào cũng thương con hết thôi má con ôm nhau cái nào <laughs> có bao giờ ôm má chồng vậy chưa dạ chưa thấy chưa Gần con như... nói vậy là nói sai rồi lúc, về đám cưới nó ôm vậy đám đó chú thì đám cưới phải có một lần nữa thôi đúng không <laughs> đúng rồi ờ được rồi bảy năm trời có cái ôm ngày đám cưới thôi có ôm ngày đám cưới thôi <laughs> bây giờ là cứ lâu lâu cuối tuần về em chạy lên ôm má một cái dạ yeah. không không, không về ba nhớ ba nhớ cái ôm nữa đó dạ thật ra cái ôm nó rất là quan trọng luôn á giữa mẹ chồng nàng dâu hãy chia sẻ với nhau hãy ôm nhau thật chặt khi có thể ừ.